giáo hội Illuminati, tổ chức âm mưu diệt chủng và nô lệ hóa nhân loại suốt 300 năm qua. Lớn mạnh đến mức thao túng hơn 90% nền kinh tế, chính trị cho đến khoa học, truyền thông và báo chí toàn cầu. Ám ảnh về một trật tự thế giới được điều khiển hoàn toàn bởi giới tinh hoa biến chất. Đứng sau tạo ra hỗn loạn, dịch bệnh và chiến tranh để khiến dân chúng sợ hãi, từ hợp thức hóa việc tước đoạt quyền lợi cá nhân của con người Họ chính là Illuminati. Họ là ai? Nếu như bạn là một người tìm hiểu về thuyết âm mưu, chắc chắn bạn đã từng nghe nói đến Illuminati. Đó là một tổ chức bí hiểm được thành lập bởi một nhóm những người chủ lưu của xã hội phương Tây với mục đích thao túng mọi mặt đời sống của nhân loại. Tuy nhiên, những điều chúng ta biết về hội kín này rất ít và thường bị dán nhãn là bị đặt Mọi thứ chỉ được đưa ra ánh sáng vào năm 2005 khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada Paul Hellyer công bố những tài liệu tuyệt mật của chính phủ liên quan đến UFO, người ngoài hành tinh, chính phủ ngầm và Illuminati. Tiếp bước ông, nhiều người nổi tiếng như Bell Jones cũng bắt đầu công khai mối liên hệ của họ với Illuminati và từ đó các bí mật của hội kín này dần dần được hé lộ. Giống như các hội kín khác, Illuminati tồn tại một cách ẩn dật như một giáo phái bí truyền tôn thờ quỷ Satan Lucifer qua nhiều thế kỷ. Trước khi ra mắt công khai vào thế kỷ 18, ở vùng Bavaria, nước Đức, bởi Adam Weishaupt, một học giả với tư tưởng vô thần và chống tôn giáo. Illuminati là tổ chức được tập hợp bởi các dòng tộc giàu có nhất thế giới, với mục tiêu là thiết lập một trật tự mới theo lý tưởng rằng chỉ có đau khổ, chiến tranh, dịch bệnh và sự hỗn loạn như địa ngục – mới là điều con người đáng phải nhận lấy. Nơi Chúa, Phật và các chính thần không hề tồn tại mà chỉ có tôn giáo của quỷ sa tăng. Nơi khái niệm quốc gia và dân tộc bị xóa mờ và thay thế vào đó nô lệ và kẻ thống trị là giáo hội Illuminati. Sau khi Illuminati bị chính quyền Đức thanh trừ vào năm 1783, các thành viên còn sót của hội đã bí mật xây dựng các chi nhánh trên khắp châu Âu. Trải qua ba thế kỷ, các thành viên trong Illuminati có lúc tăng lúc giảm, nhưng 13 gia tộc cốt lõi vẫn là cấu trúc trung tâm của hội và được gọi là hội đồng người bạn. Nhiều nhà nghiên cứu giả thuyết Illuminati tin rằng 99% dân số thế giới đang bị kiểm soát bởi những kẻ quyền lực chiếm 1% dân số thế giới. Tuy nhiên, Hội đồng 13 chỉ chiếm chưa tới 1% của nhóm 1% nói trên và quyền lực của họ trải rộng trên toàn thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ, và châu Á. Hội đồng 13 gia tộc Hội đồng 13 gia tộc gồm các gia tộc sau Rothschild, Roth, Cavendish, De Medici, Hanover, Habsburg, Rupp, Plantagenet, Rockefeller, Romano, Sinclair, Warburg và Wycliffe. Đứng đầu danh sách đó là do tộc Rothschild có quyền lực thống trị mạnh nhất trên trái đất và sự giàu có của họ được thể hiện bằng số tài sản ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Gia tộc Rothschild thực thi quyền lực của mình thông qua đế chế ngân hàng trải dài trên khắp thế giới. Sau nhiều năm phát triển âm thầm, Illuminati có trong tay quyền lực mạnh mẽ, kiểm soát công việc của thế giới ở mức độ thẩm thấu nhất. Họ quyền lực hơn cả tổng thống, có sức ảnh hưởng rộng lớn đến hầu hết các kênh truyền thông nổi tiếng thế giới. Với quyền lực của mình, Họ có thể thay đổi quá trình giao thương trên thế giới, những lũng đoạn giá trị tiền tệ, châm ngòi và kết thúc chiến tranh hoặc thậm chí có quyền kiểm soát lý trí và xúc cảm của chúng ta thông qua phương thức tẩy não bằng truyền thông hay theo dõi cuộc sống cá nhân của bạn. Nhiều người cũng tin rằng Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập trật tự thế giới mới của Illuminati, được lãnh đạo bởi một chính quyền độc tài, tôn thờ chủ nghĩa vô thần nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, với lãnh thổ rộng lớn cùng quân số đông đảo, không khó khăn gì khi Trung Quốc là tác nhân hiệu quả giúp lũng đoạn thế giới. Thao túng tài chính toàn cầu Illuminati có 3 tập đoàn tài chính độc quyền, nằm ở 3 địa điểm không thuộc quyền quản lý của bất kỳ quốc gia nào. Các trung tâm tài chính này đang kiểm soát các chính trị gia, tòa án, cơ sở giáo dục, chuỗi cung ứng thực phẩm, tài nguyên thiên nhiên, các chính sách ngoại giao, kinh tế, truyền thông và dòng tiền của hầu hết các quốc gia, cũng như 80% của cải toàn thế giới. Mục tiêu của họ là xây dựng một đế chế độc tài chuyên chế trên quy mô toàn thế giới, nhằm nô lệ hóa con người phục vụ cho các nhu cầu quyền lực ích kỷ. Một xã hội không còn tín thần mà thay vào đó là thù hận thần Phật, giết chóc lẫn nhau để sinh tồn như là điều mà Lucifer hay quỷ Satan hằng mong muốn. Ví dụ, tại Anh, tập đoàn City of London không hề thuộc về Vương quốc Anh mà do gia tộc Rothschild sở hữu vào năm 1812. Sau khi Nathan Rothschild nghiền nát thị trường chứng khoán Anh và chiếm quyền kiểm soát ngân hàng này, Tập đoàn này kiểm soát hệ thống tài chính toàn cầu và các chính phủ nắm trong tay khối thịnh vượng chung cùng các quốc gia không nằm trong khối thịnh vượng chung ở phương Tây như là Hy Lạp. Còn tại Hoa Kỳ, Washington DC không phải là một phần của nước Mỹ. Quận này nằm trên mảnh đất rộng 26 km vuông. Washington DC có cờ riêng và có hiến pháp riêng. Năm 1913, Quốc hội Mỹ cho phép Cục Dự trữ Liên bang chuyển giao toàn bộ dự trữ vàng bạc và toàn quyền kiểm soát nền kinh tế Mỹ cho những ông trùm trong giới tài chính thuộc chùm họ Rothschild. Lúc này, Cục Dự trữ Liên bang không còn thuộc về nước Mỹ và người Mỹ, mà là một ngân hàng tư nhân – thuộc sở hữu của gia tộc Rothschild. Có một sự thật trớ trêu là chính phủ Mỹ đã không còn quyền phát hành tiền tệ kể từ năm 1963, sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát. Quyền lực ấy đã thuộc về Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Dòng họ Rothschild đã rất nỗ lực giành quyền kiểm soát các ngân hàng và định chế tài chính toàn thế giới. Gia tộc này hiện đang kiểm soát tới 165 ngân hàng trung ương khắp thế giới, từ Afghanistan đến Zimbabwe, và được coi là đế chế ngân hàng. Đáng chú ý trong danh sách này có Cục Dự trữ Liên bang và Cục Thuế Hoa Kỳ. Giết bất kỳ ai chống đối Để nói về sự đen tối của Illuminati ngay từ năm 1835, Tổng thống Mỹ Andrew Jackson, Tổng thống thứ bảy, đã tỏ thái độ khinh thị của ông đối với các ngân hàng quốc tế. Ông là vị tổng thống luôn dựa trên nền tảng giáo lý của Thiên Chúa – chú trọng đến sự thịnh vượng của đất nước và an sinh của người dân. Tổng thống Andrew Jackson luôn bị giới ngân hàng công kích mạnh mẽ khi ông biểu đạt thái độ chống đối họ. Thành tựu lớn nhất của Tổng thống, như ông nói là tiêu diệt ngân hàng không gia hạn hiến chương hoạt động cho Second Bank of United States vào năm 1833. Đây chính là ngân hàng nhà nước tiền thân của Cục Dự trữ Liên bang. Tổng thống Jackson đã dùng quyền lực để rút hết quỹ liên bang ra khỏi ngân hàng này trong một cuộc đấu có tên Chiến tranh Ngân hàng. Ngày 30 tháng 1 năm 1835, Tổng thống Andrew Johnson bị ám sát hụt. Kẻ ám sát là Richard Lawrence, người Anh. Chỉ đứng cách Tổng thống 2 mét, dù ông đang được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các đặc vụ, nhưng may mắn đạn không nổ. Nhanh chóng kẻ sát nhân tiếp tục rút khẩu súng thứ hai và điều kỳ diệu lại xảy ra, khẩu súng tiếp tục không nổ một sĩ quan hải quân đứng gần đó đã hạ gục Lawrence. Và đây là bộ ám sát đầu tiên trong lịch sử Tổng thống Mỹ. Ngay sau vụ ám sát Tổng thống Andrew ờ. Jackson nói với Tổng thống Martin Van Buren, sau này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, ông Van Buren dưới ngân hàng đang cố giết tôi. Có lẽ thần linh đã cứu ông một mạng. Đến đây, bạn có thấy nó giống với vụ ám sát Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gần đây không? Vâng, nó gần như là cùng một kịch bản. Theo thống kê, có đến 7 vị Tổng thống Hoa Kỳ đã chết một cách bất thường vì họ đã cố gắng đưa nước Mỹ ra khỏi sự khống chế của đế chế ngân hàng mang tên gia tộc Rothschild. Tạo chiến tranh để kiểm soát thế giới Lịch sử của Illuminati là một trò chơi thao túng chiến tranh và hỗn loạn. Khi những bí mật được gỡ bỏ, chúng ta sẽ thấy được một phiên bản lịch sử chiến tranh thế giới rất khác gia tộc Rothschild bị cáo buộc đã cung cấp tài chính trong hầu hết các cuộc chiến tranh lớn đã xảy ra trong vòng 200 năm qua. Sách sử ghi lại rằng Thế chiến thứ nhất khởi nguồn khi các quốc gia châu Âu bị lôi kéo vào cuộc trả thù vụ ám sát Thái tử Francis Ferdinand, người thừa kế ngai vàng của đế chế Áo Hung. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mục đích của Thế chiến thứ nhất là nhằm dọn đường cho cuộc cách mạng vô sản Nga nổ ra vào năm 1918 được tài trợ và dàn dựng bởi Lacoste người đứng đầu công ty đầu tư tài chính có trụ sở tại New York thuộc gia tộc Rothschild. Thông qua công ty tài chính này, mục đích của Illuminati là lật đổ tầng lớp quý tộc và sa hoàng Alexander I vì đã cản trở nỗ lực kiểm soát thế giới của Illuminati tại Đại hội Vienna năm 1815. Jacob Schiff là một trong những người ủng hộ chính của cuộc cách mạng vô sản Bolshevik là nhà tài trợ cho nhà cách mạng. Nhà nổi tiếng Leon Trotsky là người đóng góp lớn cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Woodrow Wilson, người đã ký lệnh cho phép FED kiểm soát hệ thống tiền tệ của Mỹ. Mưu đồ của Illuminati là biến nước Nga thành pháo đài của chủ nghĩa vô thần. Chính phủ này sau đó được sử dụng để tiêu diệt các chính phủ khác trên khắp châu Âu và làm suy yếu tôn giáo theo giả thuyết về hội kín Illuminati, câu chuyện bắt đầu với cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1904. Doanh nhân Jacob Schiff đã huy động vốn cho các khoản vay chiến tranh Nhật Bản để nước này tấn công quân đội Sa Hoàng ngay tại cảng Arthur. Hàng ngàn thủy thủ Nga khi ấy đã bị bắt làm tù binh. Một thế lực ngầm đã trả tiền in ấn các tài liệu tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào các trại tù binh và truyền bá tư tưởng chống đối Sa Hoàng. Khi chiến tranh kết thúc, các tù binh này trở về quê hương và nhiều người trong số họ đã trở thành nhân tố chính trong việc tạo ra cuộc chính biến trong quân đội giúp những người cộng sản lật đổ Sa Hoàng, cướp chính quyền ở Nga vào năm 1918. Khi Thế chiến thứ nhất bị sa lầy ở mặt trận châu Âu, Illuminati đã sử dụng con cờ của họ là Tổng thống Woodrow Wilson đưa nước Mỹ tham gia Thế chiến. Thế chiến thứ hai cũng được khởi động bởi bàn tay của Illuminati khi nhiều tài liệu xác nhận Adolf Hitler và Đức Quốc xã đã được lập nên và được tài trợ bởi gia tộc Rothschild. Lực lượng đứng đằng sau kẻ độc tài Adolf Hitler thay mặt hội kín Illuminati chính là nhà Rothschild. Chính họ đã sắp xếp Adolf Hitler lên nắm quyền thông qua các tổ chức xã hội bí mật ở Đức, như hội Thơ và hội Ver. Cũng chính gia tộc Rothschild đã tài trợ tiền cho Hitler thông qua ngân hàng Anh và các nguồn khác như ngân hàng Trái tim của máy chiến tranh của Hitler chính là gã khổng lồ hóa học Iger Farben. Từ năm 1933 đến năm 1944, tập đoàn Iger Farben được coi là nhà tài trợ chính lớn nhất của đảng quốc xã, đóng góp hơn 81 triệu Reichsmark cho quân đội của Hitler. Paul Warburg, chủ ngân hàng Kerbler và cộng sự có tên trong hội đồng quản trị của tập đoàn hóa chất Iger Farben của Hitler. Tập đoàn này đã cung cấp cho Đức Quốc xã và đồng minh phe trục các máy bay ném bom bằng xăng Eiger Farben và tập đoàn General Motors và Ford cũng chịu trách nhiệm cung cấp hơn 90% xe cơ giới cho Đức Quốc xã. Cả ba tập đoàn này đều thuộc quyền cai quản của gia tộc Rothschild. Thành công trong việc khống chế nhân loại Thế chiến thứ hai kết thúc với kết quả mỹ mãn cho chương trình nghị sự của Illuminati về sự kiểm soát toàn cầu – nó dẫn đến sự bùng nổ của các thể chế quốc tế như Liên Hợp Quốc, Cộng đồng châu Âu, nay là Liên minh châu Âu, cùng nhiều tổ chức khác về tài chính kinh doanh và quân sự. Họ tạo ra các đợt suy thoái kinh tế theo chu kỳ để thao túng thị trường tiền tệ và đặt các quốc gia dưới một gánh nặng nợ khổng lồ về các khoản vay. Đằng sau âm mưu của Illuminati là tạo ra và quản lý các cuộc khủng hoảng thời hậu chiến để thuyết phục dân chúng rằng Chủ nghĩa toàn cầu với việc kiểm soát tập trung kinh tế, truyền thông, giáo dục là một trật tự thế giới mới lý tưởng. Từ đó tiến tới thay thế và xóa bỏ toàn bộ tính dân tộc, truyền thống tín ngưỡng và văn hóa mà thần truyền lại cho con người. Hồi tháng 2 năm 2018, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bo Hellyer, trong một tuyên bố đã khẳng định chính phủ ngầm và Illuminati là có thật và tổ chức này cố tình che giấu công nghệ người ngoài hành tinh mang đến trái đất – vốn có thể giúp con người thoát khỏi sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Cựu Tổng thống Trump trong nhiều lần phát biểu khi còn tại chức cũng khẳng định sự tồn tại của chính phủ ngầm và những thế lực đen tối đang thao túng thế giới. Nhiều người có thể không tin vào giả thuyết Illuminati và đã chế giễu Hellier lẫn Trump. Tuy nhiên, theo triết gia người Anh Julian Pagnini, chế giễu một ông già thì dễ, nhưng dám đánh đổi danh dự cả đời và nguy hiểm tính mạng để công khai sự việc này thì cần phải có lòng dũng cảm phi thường mà khó có ai có thể làm được. Thật sai lầm nếu chê bai bất cứ ai nhìn thấy sức mạnh vô hình là điên khùng. Những người như Helios là cái giá chúng ta phải trả cho sứ mệnh đi tìm chân lý trong thế giới này, để lột trần những nhóm lợi ích luôn cố thao túng thế giới để kiếm chác. Khi đi tìm sự thật, chúng ta vờn nhau với sự điên loạn, nhưng trong một thế giới mà quyền lực ẩn mình thực sự tồn tại – đây là thứ sáng suốt duy nhất con người có thể làm. Vậy bạn có tin vào sự tồn tại của Illuminati và những thế lực ngầm đang thao túng chúng ta hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới nhé. Các bạn nhớ bấm like và subscribe và nút chuông thông báo để nhận được các video sớm nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại.